ok bạn ơi thì như anh em đang thấy thì hiện tại ở xung quanh mình chính là tất cả những thành viên của hero team nha và hôm nay nữa bạn chúng ta sẽ làm gì nào hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với à, cái phần chơi là hero đại chiến nhưng mà cái lần này á thì nó sẽ khác nha mọi người là ờ. lần này á thì cái mini game nó sẽ đổi lại là không phải là các cặp đôi sẽ thi đấu với nhau nữa mà sẽ là một cái mini game nhỏ nhỏ vui hơn nhiều nha ok thì đây nè ở chỗ này nè không nói nhiều nữa mình sẽ nói cho anh em biết mini game này là gì nha ở đây các bạn coi nè anh em ơi chào xong rồi anh em anh em đứng em chào ai nữa vậy <laughs> ở chỗ này nè mình có chuẩn bị uh, có ba cái rương hả anh em thấy không thì đầu tiên nè anh em Ở trong cái rương này thì anh em đang thấy là nó đang có cái mũ netherite Ở cái mũ này có thể nói là cái mũ mà đang VIP nhất ở trong Minecraft mọi người ạ à. Và đây chính là những cái vũ khí mà VIP nhất ở trong Minecraft luôn nha Đấy Còn ở bên đây à, là chúng ta sẽ có được cung nè Mũi tên nè Rồi à, kiếm sắt nè Ống nhờm, bánh mì, cái kiểu đồ, đồ ăn Nói chung là như thế Thì cái rương này chứa đầy đồ vip thì tất nhiên rồi đồ vip thì tất nhiên là không bao giờ có thể qua được tay phong rồi đồ vip sẽ thuộc về phong nha các bạn nha ok còn cái rương bên đây là những cái đồ dở hơn tí nhưng mà cũng rất là mạnh luôn nha thì cái đồ này sẽ là dành cho các thành viên của hero team nha và trò chơi hôm nay sẽ là như thế này nè Phong sẽ mặc một cái bộ đồ VIP và Phong sẽ là người chạy trốn nha. Còn 7 thành viên còn lại của Hero Team sẽ phải đuổi theo Phong và tìm mọi cách để có thể tiêu diệt được Phong. Nếu như ai tiêu diệt được Phong và người nào lấy được trái tim biển cả. Đây anh em xem nè, đây. Xin giới thiệu anh em, đây chính là trái tim biển cả kho báu ở trong Minecraft nha. Thì ai mà lấy được cái trái tim này Thì phần thưởng của người đó Sẽ là một triệu Việt Nam đồng nha anh em Đây Anh em nghe một wow. triệu anh em nghe một triệu anh em thấy ít lắm đúng không thật ra không ít đâu nha trong mùa ừ. dịch này một triệu là đủ để mua được cả chục thùng mì gói luôn á chứ đâu không có ít đâu có ai uh, muốn một triệu nào có ai muốn không đây đây tôi Trên tôi luôn. tôi tôi tôi cho tôi đi cho một tôi cái dịp hai với bảy ok rồi ok thì à, không nói nhiều nữa nha bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào và hôm nay phong sẽ là người phải chạy trốn mọi người ạ à. và tất cả hành vi của hero team phải đuổi giết được phong ồ coi bộ là hơi bị kinh khủng quá nha cùng xem coi không có chạy thoát được không nhớ bạn nha let's go à còn tiền ở đâu mình có thì cái đó là tiền 3 triệu mình thắng trong tập 2 các bạn rồi ok các bạn ơi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nha các bạn thì à, anh em trong hero team mở rương à, lấy đồ đi nào anh em mình sẽ lấy đồ bên đây nha ờ, ok ờ. tôi là tôi sẽ lấy mấy cái đồ bên đây nè các bạn coi nè tôi có thêm cả gọi là xô nước nè xô lava rồi tnt các kiểu nữa đấy còn ngọc ender thì tôi chỉ lấy có một viên thôi tại vì ông nào mà xài ngọc ender á chọi nhiều quá rồi ai mà đuổi theo kịp đúng không đó cho nên mình chỉ lấy một viên thôi và tại sao mà mình chỉ lấy có một viên ngọc Ender Mấy bạn biết lý do vì sao không? Là sẽ như thế này nha Ok mọi người, mọi người lấy hết đồ xong chưa? À, rồi. rồi. ok Bây giờ nha, tôi sẽ dơ cái viên ngọc Ender lên trời Tôi chọi viên ngọc Và khi nào mà viên ngọc nó chạm xuống đất thì lúc đó chính là lúc mọi người bắt đầu đuổi theo tôi để tìm cách tiêu diệt tôi mọi người hiểu không ok rồi ok trò này có bộ vui các bạn ơi có bộ vui nha rồi em đã sẵn sàng chưa nào yeah. Dạ. Dạ. Rồi anh em đã sẵn sàng rồi đúng không Bây giờ chúng ta cùng nhau xem có ai sẽ là lấy được một triệu đây Rồi ok giờ nè anh em đứng đó nha Anh em đứng nha không được đuổi tôi nha Tôi phải chọi với Ngọc này anh em mới đuổi nha Ok Bây giờ chọi đâu để trốn được đây ta Ok mình sẽ chọi vô rừng nha các bạn nha Một hai Huy Bye bye Bụp rồi ok Ok chạy chạy các bạn ơi chạy các bạn ơi ok lặn xuống nước nè bắn cái gì mà bắn anh em anh em anh em nhắm anh em bắn cung chúng được tôi không trời anh em nghĩ anh em là xạ thủ chắc trời ơi trời bye bye trời gì cái gì mình ơi cái gì bắn nhiều vậy bắn luôn trời ơi mấy ổng bắn mình nhiều quá bạn ơi chạy chạy chạy trời ơi trời không sao không sao mình đang bơi rất là xa rồi mình chỉ có thể chạy kịp cho cái cái gì vậy sao mấy ông bắn cung tôi nhiều vậy <laughs> trời ơi trời dịch bắn tôi sau lưng kìa bạn ơi no còn lâu mới đuổi được mới giết được em chạy thôi chạy thôi chạy đâu kia kìa đồ mấy con heo kìa à quên nữa nha và mình có quyền được à, đánh những, những cái người đuổi theo mình nha các bạn nha mặc dù là đồ mình vip thiệt nhưng mà một mình mình đánh với bảy người thì hơi mệt đó cho nên là mình sẽ canh lúc nào còn một người thôi hoặc là hai người đó mình sẽ vô mình giết đi chào một tay đi một mình rồi chỉ quay lại bổ đau lắm rồi đâu rồi đâu ôi rồi sao dừng ôi, ôi tôi thấy siro ấy bạn ơi tôi thấy siro tôi thấy siro ok tôi sẽ chạy vào đây mọi người nó đi tận đâu rồi nó có gì đâu xa rồi trời ai à, da dạ. ăn mà mông. <laughs> trời ơi tại <laughs> đâu dính một phát nữa bạn ơi ăn bánh mì đi để để hồi máu không thôi mình sẽ chết mất ok sai rồi nghe nhạc hồi máu ừ. cái gì mà nghe nhạc máu nghe nhạc hồi máu nè nghe nhạc hồi máu nè ui hay hấp dẫn nó đi nó đi nó đi đâu nó quay lại thì tay này đuổi luôn đuổi luôn thật chứ sao không thật chứ sao xa dữ ta ơi siro hả siro siro ơi mất nó dịch ôi chết chết chết chết chết đóng quá đau quá ai à, ai à, no đâu đâu không thể nào mất một kẹo được ai à, ai à, siro mất nó dịch mất nó dịch nè siro chạy chạy bạn ơi chết là mình mất nhiều máu quá trời mình mất nửa máu rồi đâu mà xa dữ trời ôi nó bồ anh cái tí bay cho con ok bạn ơi bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ chạy qua bên cái ngọn núi bên kia để mình núp nha bạn nha hiện tại bên đây quá nguy hiểm mình phải vượt sông mình lội biển mình trốn càng xa càng tốt trời ơi bạn ơi may quá mình chạy trong cái rừng thông này và bây giờ hình như là không còn ai đuổi theo mình nữa các bạn ơi trời ơi hình như chạy kịp rồi ok bây giờ à, mình mình có bánh mì ở đây chắc mình phải ăn cho no để mình hồi máu ok thì à, mấy bạn ơi nếu như mà chúng ta đánh bằng tay không á thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh lại được mấy người người kia đâu cho nên là chúng ta cần phải chế tạo bẫy bạn hiểu không hãy chế tạo bẫy rồi ok Rồi ok bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ để TNT này nè Cái bẫy này rất là dễ luôn nha các bạn nha Chúng ta sẽ đặt TNT trên đây như thế này Đấy Và sau đó ừ. chúng ta sẽ lắp ở trên nó cái cát Và chúng ta để một tấm ván ở đây Thì khi người nào đạp lên trên nó thì sẽ bị rơi xuống Nhưng mà tất nhiên rồi Hero Team đấu ngu Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng biết rằng đây là cái bẫy đúng không Cho nên chúng ta cần phải nhanh tay hơn tí Các bạn coi mình sẽ cho bằng cách nào đây nha Rồi ok các bạn ơi Mình đã xây xong cái bẫy của mình rồi nè Thì các bạn nhìn nó khá là đơn sơ đúng không Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ rất là hiệu quả các bạn ạ à. Thì đầu tiên á Mình sẽ dụ người đó đuổi theo mình Thì người ta sẽ tưởng cái này là cái nhà của mình Đó mình sẽ chui vào đây Thì khi mà cái ông nào mà chạy vào đây với mình á mình Thì mình sẽ đặt cái này ra ra thì ổng đạp vô cái là bảo đảm là sẽ dính bảy liền đấy ok mình không biết là có thành công hay không nhưng chúng ta sẽ thử nha các bạn ok rồi mà để xem coi bây giờ à, tôi sẽ chế chúng ta chúng ta những cái à, gì ta những cái tấm à, áp lực nè ok cảm biến nè để ở đây rồi ok bây giờ thì đi kiếm con mồi thế nào các bạn ơi lạc cô lạc cô <laughs> thấy rồi thấy rồi zero official ê đâu đâu đâu đâu đâu à ơi ừ, ừ. ơi phá mồi đấy phá mồi Chờ mày sao hai mọi người, chờ mày sao hai, chờ mày Chạy chạy chạy chạy. Chạy mọi người. Chờ mày sao hai, chờ mày sao hai á. Chết rồi, chết rồi. Ôi tôi quên mất là mấy cái ông này là trong đây có thể đọc được địa chỉ mọi người ơi. Ổng đọc cái ID của mình rồi chết rồi, chết rồi. Mình mình nghĩ là chắc là mình mình cần phải chạy trốn ra khỏi chỗ này ngay các bạn ơi. Ok ơi cái nhà mình đây rồi, cái nhà mình đây rồi. Ok ok, vô đây vô đây vô đây. À, bẫy đây bảy đây. Hello đâu? Vô đây rồi mày đây đâu mày ơi không? mày ơi không? ơi xong vô được đi ôi trời mày thế ôi rồi ôi, chết chưa chết chưa chết chưa chết chưa chết chưa ủa rồi anh chết chưa đâu rồi ủa ông đâu rồi rồi không nói gì thêm lô tay sát ủa siro chết chứ à siro chết à tôi trừ ra nó có số bảy đâu mọi người ơi ok ok siro bay màu rồi siro bay màu rồi rồi ok bạn ơi ok bạn ơi tôi đã tìm được thêm một cái chỗ khá là hợp lý để chế bẫy nè các bạn hay mà khoan từ từ trước tiên chúng ta sẽ đi vòng vòng đây để coi có ai xung quanh đây hay không đã nha chứ không thôi sẽ rất là nguy hiểm luôn mọi người ạ à. ok ok rồi, để mình sẽ cái bẫy tiếp theo nha anh em à, bây giờ mình sẽ đập cái này ra ok kỳ này tôi không để mất mất một một triệu đâu tại vì là anh em ờ, có thời gian mà Ok bạn ơi, mình đào mình nghĩ là chắc cũng đã khá đủ sâu rồi anh em. Nhiêu đây thôi mình nghĩ là cũng đã đủ sâu để có thể cho uh, ờ, cái thành viên đó. Ui. Ui. Chết cha, mình thấy cái tên của ai bạn ơi. Oh my god. Rồi. Ồ, làm gì với em không ấy? Làm gì với vậy? À, <laughs> ok nha. Mình chỉ, mình chỉ đang đào và lóc để mình chốt mà, có gì đâu. À thế à, thế à, ừ, ừ. Cùng Chào ca nha, trời ơi. Không ở đây nè mọi người ơi. Mọi người, con đây nè ơi ơi chết bà chết bà chạy chạy chạy ui mày mày mày mày mày anh em mọi người ơi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu ai biết đâu có biết đọc tọa độ đâu ai biết ai à là ba kém thế cài luôn cài luôn em trời bay quá bay quá đang xe bảy trời xem em chết rồi Ui, cũng may là mình chạy kịp bạn ơi ờ, Ok bạn ơi, mình mới vừa nghĩ ra một cái bẫy này khá là hay nè anh em Bây giờ mình sẽ làm cái bẫy này cho anh em xem nha Ok, ok Thì cái bẫy này á, chúng ta sẽ cần rất là nhiều ờ, gì ta hắt điện thạch mọi người ạ Cho nên là mình nghĩ rằng chúng ta cần phải kiếm cái hang nào đó có lava Để chúng ta lấy hắt điện thạch để làm cửa xuống địa ngục nha mọi người nha Ok, đây, đây, đây mấy bạn ơi, thấy rồi, thấy rồi Đã thấy được lava rồi Ok, ok, vậy là chế bẫy được rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta cùng nhau chơi cái bẫy nha các bạn nha thì cái bẫy này chúng ta sẽ cần đến một cái cổng địa ngục mọi người ạ à. thì cái này á nó không phải là một cái bẫy để gọi là giết uh, giết người mà là đây đây đây sẽ là một cái bẫy mà giam cầm người ta ở bên dưới địa ngục nha các bạn đấy sẽ, sẽ khá là vui đó nha <laughs> ok ok à, chết cha mình quên mất các bạn ơi chúng ta cần phải có một cái hột quẹt để mở được cái cổng địa ngục nhưng mà chết rồi bây giờ phải kiếm ra sắt đồ kiểu nữa chết tôi thiệt chứ một hai từ hình như là có có một cách khá là hay thì phải để để mình thử nha cái cách này hình như là mình thấy là có người làm rồi nè Đây mình sẽ thử làm cho các bạn xem nha Bây giờ mình sẽ qua bên đây nè Mình đào cho mình một ít gỗ nha các bạn nha Thì cái cái cái này, cái cách này thì mình thấy ở trên tiktok người ta làm rất là nhiều Cho nên mình sẽ thử nha, ok thì cái cách này rất là đơn giản luôn nha các bạn nha Đầu tiên nè, mấy bạn sẽ cần đến một cục gỗ nè Mấy bạn sẽ để vào đây, đấy Tiếp theo nữa, mấy bạn sẽ đào bên dưới đây một cái hố thế này Sau đó bạn sẽ đổ lava xuống bên dưới Thì sau đó cục gỗ nó mà bị cháy á các bạn Thì nó sẽ tạo ra lửa và nó sẽ đánh được cái cửa địa ngục lên cái này thì mình học được ở trên tiktok cho nên là mình cũng không biết rằng là nó có thành công hay không nhưng mà cứ thử nha các bạn nha ok bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi cho cục gỗ cháy nha sao nó lâu cháy quá các bạn Ê tôi nghĩ là nó hơi bị lâu cháy á bạn ơi Tôi nghĩ chúng ta làm cách này nhanh hơn nè Mình sẽ xây ở đây sau đó mình để luôn lava vô cho chắc ăn Đó nó kế bên cục gỗ luôn Mình nghĩ nó sẽ mau cháy hơn á Ok để xem thử nha One eternity later. Oh no, thất bại rồi mọi người ơi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta tốt hơn nên đi kiếm sắt và làm ngay một cái bật lửa nó sẽ nhanh hơn đó mọi người Chứ bây giờ mà mình đứng đây mình đợi cho nó nó cháy cho nó lên được cái cổng địa ngục chắc là mấy người kia mà kiếm được tôi là chết quá Thôi tôi mệt đó tôi đi kiếm đại cái cục sắt tôi làm cái bật lửa luôn cho nhanh cho đầu đi trời ơi A few moments later Ok cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cho tôi uh, hai cái uh, phôi sắt rồi mọi người à Hồi nãy tôi tìm được nhiều sắt lắm nhưng mà thôi chúng ta chỉ cần hai cái thôi chứ không cần nhiều đâu Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải tìm cho chúng ta cái viên gì ta viên đá lửa À đây đây đây thấy rồi nè thấy rồi nè ấy wow mới vừa nói cái là xuất hiện luôn ok xong sẽ bỏ vào đây và chúng ta sẽ chế ra cái hộp quạt ô khoan từ từ hình như là sắt cần phải nung lên chết bại quên mất sắt cần phải nung lên bây giờ mình mình phải chế cái cái gì cái cái cái lò cái cái cái lò để mình nung sắt đã chết chết chết chết ui tôi không biết là mấy cái ông kia ông có thấy tôi hay không đây bây giờ tôi phải thôi chắc mình chui đi mình mình nấu cho chắc ăn mày ơi lỡ ông nào tấn công từ phía sau mình nữa là chết luôn á ok chui đây cho chắc ăn hey, nó hơi tối tí nha các bạn <laughs> ok à, đặt cái bàn chế tạo rồi nè sao mình sẽ bỏ đá vào đây rồi ok xong ta sẽ à, bỏ cái phôi sắt vào đây và bỏ gỗ vô Ok Rồi <laughs> Chúng ta sẽ đứng trong đây để nấu các bạn ơi Đứng ở ngoài nguy hiểm lắm <sighs> Ok Rồi ok bạn ơi Đã xong phôi sắt Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài chế ngay chúng ta một cái uh, Gì ta Cái uh, hụt quẹt nào Nhanh lên nhanh lên nhanh lên Let go let go let go let go Tốn thời gian quá tốn thời gian quá Ok bỏ cái cục sắt nè sau đó bỏ cái đá lửa vô là chế được ngay cái hộp quẹt ok hộp quẹt đánh lửa rồi rồi rồi, rồi. bây giờ nó sẽ đến đây nha ôi tính là cái bẫy nè cái bẫy mà chế lâu nhất của mình từ nãy giờ luôn các bạn ơi ok đánh lên nè rồi xong bây giờ nó sẽ lấy đá cho nó lắp lại nha lắp lại như thế này rồi ok ok rồi hoàn thành hoàn thành rồi các bạn ơi mình sẽ cho mấy bạn thấy được gọi là cái sức mạnh của cái bẫy lần này của mình nha các bạn nha ok ok Ui, anh anh dạ dạ dạ là... Trời đứng lại à, à Hello Dịch Hello Sim Bạn đứng im đấy Đậu xanh À đứng vậy đứng nhìn là đứng nhìn Tôi ngu gì Tôi ngu gì tôi đứng im Thò lên thò lên thò lên thò lên Lên lên Sim ơi Sim ơi Hai đánh một Đánh được đánh được đánh được Ok ok ok chạy chạy chạy chạy Đánh được đánh được đánh được Em cứ tin vào anh Rồi em tin anh nhất rồi Em tin anh Rồi rồi Bên này bên này bên này bên này Chết rồi chết rồi bị đói rồi Mình bị đói rồi Mình bị đói rồi Ui Ê đừng bắn em anh ơi Bắn cận TV nè Mày lên, lên, lên, cung anh, lên cung anh Tạm biệt mọi người, tôi đi đây Bạn à, xuống, à, xuống địa ngục trốn, trời ơi Ok, ok Ui, sao cổng địa ngục, chú theo, chú theo, chú theo Lên, lên, lên, lên, lên, lên Phòng cận tivi đâu rồi, đâu, ôi đâu rồi Ủa? Đây, đây, đây, đây, Lắp lại, lắp lại, lại Lắp lại, lại Ui, rồi, rồi, rồi, rồi, xếp rồi, xếp rồi, xếp rồi Vô lại, vô lại Đây, đây, đây, đây Ôi, rồi, rồi Mày quá, mày quá, mày quá Chứ cái gì, về đường, về đường Chạy ủa sao thế là trong gì hết tôi đố hai người tôi đố hai người đập lực luôn tôi đố hai người đập lực luôn á tôi đố hai người đập lực luôn á đập đi ôi sợ chết rồi thề luôn thề trai dụi nó lừa rồi ok bạn ơi được Vậy là đã giết được bốn người rồi nha bạn nha Đỉnh vậy Ok bạn ơi tôi nghĩ được cái ý tưởng tiếp theo cho cái bẫy tiếp theo của tôi nè các bạn Đây cái bẫy lần này của chúng ta chết nha, cái bẫy. Sẽ là một cái bẫy đặc biệt hơn hai cái bẫy hồi nãy luôn ok cái gì vậy cái gì vậy ui xin đâu ai ai chết chết chết chết ui còn chưa kịp ăn bánh mì nữa đâu bánh mì bánh mì bánh mì tao tao đâu đâu thôi thả lần này rồi thà không có thà không có thà từ từ từ tôi ăn bánh mì hồi máu đã từ từ từ từ Ah! No! No! Yes! Yes! Hay quá rồi, hay quá. Woo! ơi Và trong thời gian vừa rồi các bạn Hội anh em thì đang liên tục đi kiếm mình Để tìm cách tiêu diệt mình lấy một triệu Còn hội chị em mấy bả thì chỉnh sáng tạo Xong ngồi ở đây để xây xây ờ, gì ta Xây hồ bơi Xây ờ, chỗ cắm trại Trời ơi trời cái gì vậy mệt cái à, cũng đúng thôi làm sao mà bắt được mình được đúng không siro may mắn siro mới giết được mình thôi á các bạn chứ không phải là mình chứ không phải là mình dở nha rồi cảm ơn quan viên anh hậu cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình tiền này mình okay. sẽ đi làm từ thiện nha mọi người cảm ơn mọi người ủng hộ mình <laughs> ok bạn ơi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 Bye bye. Bye. bye. bye. Mất chị ơi buồn quá.